bản sao của trái đất từng được tìm thấy. Có phải thiên đường cho thời mạt Pháp? Một trong những giấc mơ vĩnh hằng mà con người từng ôm ấp thì lý tưởng về cuộc sống thông minh giống như những gì được xem trong phim khoa học viễn tưởng chắc chắn sẽ ở đầu danh sách, nhất là trong thời điểm được tiên đoán là sẽ xảy ra nhiều thảm họa trong tương lai gần. Trong quá khứ, con người từng nghiêm túc tìm hiểu về cuộc sống trên sao hỏa hoặc nhìn thấy sự sống mới trên sao kim nhưng vì nhiều lý do, lý tưởng đó vẫn chưa được hiện thực hóa. May mắn thay, đến hiện tại có một tia hy vọng mới, đó là một hành tinh ở xa trái đất. Ngoại hành tinh có tên Tree Garden B quay quanh ngôi sao Tree Garden này rất giống với trái đất. Các nhà khoa học biết gì về hành tinh này? Chúng ta có thể thực sự nhìn thấy màu xanh huyền thoại của sự sống và liệu có sự sống của con người ngoài hành tinh nhỏ đó hay không? Hãy cùng xem hết video của chúng tôi ngày hôm nay cuộc sống ngoài hành tinh có thể diễn ra ở đâu. Hiện tại, chúng ta chỉ biết về một thiên thể có sinh quyển, đó là trái đất, nơi con người đang sống. Với đặc điểm này, thật khó để đưa ra một giả thuyết khoa học thực sự chính xác. Chúng ta có thể biết chính xác điều gì về hành tinh của mình? Những điều từ vĩ mô đến vi mô, rằng trái đất được hình thành như thế nào? Sự sống trên trái đất được sinh ra và tồn tại ra sao trong một thời gian dài? Điều đó có nghĩa là mọi thứ về hành tinh khác cũng chỉ có thể là suy đoán chính xác ở một mức độ nào đó. Trên từng thiên thể khác nhau sẽ có nhiều sự sống khác nhau. Nhà văn Stanislav Nem, người Ba Lan, từng nói về hành tinh có sự sống trong một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Năng lượng mặt trời. Nó mô tả một khu vực, một đại dương có sự sống đại diện cho toàn hành tinh. Tất nhiên, đó chỉ là hư cấu nhưng có một cơ sở khoa học rất vững chắc cho điều này mà Stanislav đã viết trong bộ tiểu thuyết, đó là nhân loại cần con người. Nói cách khác, dấu hiệu sự sống của người ngoài hành tinh là những gì con người đang tìm kiếm. Đó không chỉ là một con người có trí tuệ, những gì chúng ta tìm kiếm là một sự tồn tại như chính cuộc sống của chúng ta hiện tại. Các nhà sinh vật học nhận thấy rõ ràng sự quan trọng về việc thích nghi với môi trường sống. Hiện tượng này đề cập đến sinh vật từ những loài khác nhau sau khi cùng sống trong một môi trường tương tự sẽ dần phát triển một số tập tính tương tự. Cá voi và cá heo là hai ví dụ quen thuộc điển hình. Cả hai đều là động vật có vú, nhưng chúng lại sống ở đại dương. Vì vậy, chúng có vây như những loài cá. Nhưng xét về cấu tạo, tất nhiên chúng rất khác với cá. Chúng là động vật máu nóng, thở bằng phổi, có lông mao nên vẫn thuộc lớp thú. Miễn là các quy luật khoa học tự nhiên có thể diễn ra phổ biến khắp vũ trụ chúng ta có thể tin vào một hành tinh có đủ sự sống. Một sự phát triển tương tự ổ đĩa xi cũng dẫn đến sự phát triển ngoại hình của các sinh vật trên trái đất. Các loài sinh học tương tự đang dần tăng lên. Vì vậy, chúng ta có thể giả định một cách hợp lý rằng ngoài sự tương tự về ngoại hình, những sinh vật ngoài hành tinh có những suy nghĩ như con người, định hình kinh nghiệm sống trí tuệ. Nói cách khác, nếu có người hỏi trên một hành tinh nào đó có thể tồn tại và có con người, Vậy những sinh vật còn lại cũng có thể tồn tại trên hành tinh đó hay không? Bản chất của câu hỏi này thực sự rất giống với việc hỏi về môi trường của ngoại hành tinh thi Garden B giống trái đất đến mức nào. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận về một số điều kiện mà một hành tinh lạ phải đáp ứng để giống với trái đất. Là quỹ đạo của hành tinh phải nằm ở vùng mà sinh vật và con người có thể sống được. Đó là khu vực thích hợp cho sự sống. Nói cách khác, hành tinh đó phải liên tục tiếp xúc với vùng có đủ ánh sáng và luôn có đủ nước trên bề mặt. Mặt khác, hành tinh đó phải đủ lớn để duy trì bầu không khí, nhưng không thể quá lớn. Bên cạnh đó, ngôi sao chủ của hành tinh cũng phải ổn định và được hình thành từ lâu đời. Nghĩa là hành tinh đó phải được hình thành đủ lâu. Điều này có nghĩa là cả sao thủy và sao hỏa đều không thể đáp ứng được những tiêu chí này. Chúng tôi đã nói lời mở đầu dài như vậy mục đích để cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn để đánh giá về hành tinh mà con người có thể sống vào một ngày không xa. Cụ thể là ngoại hành tinh Tigarden B, thuộc ngôi sao Tigarden ngày hôm nay. Vì các nhà báo và các blogger khoa học nổi tiếng thường phóng đại những tình tiết và thông điệp mà họ muốn mang lại cho công chúng quá nhiều. Khi các nhà khoa học phát hiện ra một hành tinh xa trái đất, những phương tiện truyền thông này sẽ háo hức báo với mọi người rằng con người sẽ sớm gặp được những sự sống ngoài hành tinh. Nhưng liệu lần này có thể thật sự thành công như lời họ nói hay không. Vì sao thì Garden Bee được gọi là bản sao trái đất? Khối lượng và kích thước của Tea Garden Bee gần giống như trái đất. Đây là một khởi đầu tốt bởi có rất nhiều cái gọi là thiên thể có kích thước lớn hơn trái đất gấp 10 đến 15 lần, có thể ví như một siêu trái đất hay một người khổng lồ băng. Nhưng Tiga Điểm B có quỹ đạo gần như hoàn hảo trên ngôi sao chủ của nó. Tiga Điểm B cộng với các ngoại hành tinh trong cùng ngôi sao Trigarden, được các nhà khoa học ước tính rằng nhiệt độ trung bình của nó khoảng 28 độ C, gần với nhiệt độ tối ưu của cơ thể con người. Và hành tinh này tương đối gần với trái đất, chỉ cách khoảng 12,5 năm ánh sáng. Nếu con người có thể di chuyển qua khoảng cách giữa các vì sao, thì Garden B có thể là nơi sống tiếp theo của chúng ta. Qua nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học, chỉ số tương tự trái đất của T-Garden B là 0,95 chỉ số cao nhất trong số các ngoại hành tinh được nghiên cứu. Nhưng có một vấn đề lớn cần được quan tâm ngay lúc này, đó là chỉ số khả năng sống. Đầu tiên, Tâm linh cuộc sống sẽ giới thiệu chi tiết về chỉ số bí ẩn này. Chỉ số khả năng sống được công bố từ các nhà khoa học tại Puerto Rico. Đài quan sát Arecibo nổi tiếng cũng ở Puerto Rico là trung tâm của phương pháp tính toán chỉ số ESI hay còn gọi là chỉ số tương tự trái đất chỉ số này theo tỷ lệ từ 0 đến 1, với trái đất có giá trị là 1. Nghĩa là ESI càng gần với 1 thì càng tốt. Nếu tồn tại một hành tinh có bề mặt cứng trong vùng sống được của ngôi sao, điều kiện kèm theo là chỉ số ESI của nó khoảng 0,7 thì có thể hành tinh này sẽ là bản sao của trái đất. Nhưng nếu chỉ thỏa một trong hai điều kiện trên thì không được. Ví dụ, cả sao hỏa và sao kim đều có bề mặt cứng và tất cả chúng đều nằm trong vùng sống được của mặt trời – nhưng sự sống không được diễn ra ở đó. Vì nghiên cứu của các nhà khoa học đối với hai hành tinh này tương đối kỹ lưỡng và nhiều đến mức họ xác định chắc chắn rằng chỉ số tương đồng trái đất của hai hành tinh này là rất thấp. Nếu hai hành tinh này nằm trên các hệ sao khác, có lẽ chúng ta vẫn nghĩ sẽ có sự sống của khủng long ở sao kim hay có một nàng công chúa xinh đẹp trên sao hỏa. Hạn chế nào khiến Phi Garden B chưa thể có sự sống? Quay lại chủ đề trái đất trên Garden B và những hành tinh ở trên nó. Những hành tinh này liệu có đáp ứng các tiêu chí được nói ở trên không? Đầu tiên, ngôi sao chủ của Tea Garden B là Tea Garden, là một ngôi sao đùn đỏ loại M. Đây là ngôi sao tồn tại lâu nhất. Vì vậy, nó có một điều kiện phù hợp với yêu cầu ở trên. Nhưng do sự thẳng hàng và mờ nhạt của Tea Garden, để có thể theo dõi chi tiết và kỹ lưỡng hơn, phải đến thật gần nó ngoại hành tinh Tea B nằm ngay ở vùng sống được của ngôi sao Tea Khoảng cách từ nó đến ngôi sao chủ chỉ vỏn vẹn 0,025 AU. Khoảng cách trung bình giữa sao thủy và mặt trời là 0,4 AU. Mặc dù ánh sáng của sao lùn đỏ rất yếu, nhưng chúng vẫn rất hữu dụng. Ngoài nhiệt lượng quang hợp cần thiết cho sự sống, các hành tinh xung quanh cũng tiếp xúc với bức xạ rất mạnh. Vì hình dạng của chúng rất gần các vì sao. Vì vậy, trong tình trạng đứng yên liên tục, ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao chủ của nó một lần mất khoảng 5 ngày. Chu kỳ luân chuyển của chúng là như nhau. Điều này có nghĩa là hành tinh luôn chỉ hướng một phía về ngôi sao chủ, nên chỉ có một nửa bên có thể nhận được năng lượng bức xạ. Một bán cầu của Tea Garden B luôn là ban ngày, còn bán cầu kia là đêm dài bất tận. Ngoài ra, tại điểm nối của hai bán cầu có một vật nhỏ ranh giới giữa sáng và tối. Bán cầu ban ngày rất nóng, do luôn tiếp xúc với bức xạ và bán cầu ban đêm được niêm phong bên trong lớp băng vĩnh cửu. Nhiều cơn bão cực kỳ dữ dội hoành hành điên cuồng trong bầu khí quyển. Điều này một phần là do lực hấp dẫn của chính ngôi sao tác động liên tục. Ngoài ra, ngôi sao Trigarden B có khả năng liên tục tạo ra bão xoáy bên trong nó. Giống như vết đỏ lớn là một cơn bão khổng lồ đang khuấy động bán cầu nam của sao mộc. Nếu một nửa ban ngày của ngoại hành tinh này có một đại dương lớn, thì sẽ có hiện tượng thủy triều lớn liên tục đánh vào bờ biển trong hoàn cảnh như vậy, sự phát triển của sinh vật có thể bị cản trở. Tất nhiên, trong ánh sáng không ngừng từ sao chủ, trong biển sâu không thể với tới sẽ có sự sống phát triển mạnh ở đó, do không phải chịu thủy triều tác động. Ngoài ra, nếu vào ban đêm, ở dưới lớp băng của bán cầu đó, các nguồn địa nhiệt có lỗ thông hơi địa nhiệt tương tự, các sinh vật có thể sống thoải mái hơn. Mặc dù các nhà khoa học đã phát hiện rất nhiều thành tố cho sự sống ở Tea Garden Bee, nhưng không có nghĩa rằng nơi này hoàn toàn có thể sống được. Chúng ta không có khả năng ở Tea Garden B gặp được người ngoài hành tinh tương tự như con người, nhưng trên hành tinh này có khả năng là có sự sống. Nếu muốn biết sự thật, các nhà khoa học phải tìm hiểu thêm, thử nghiệm nhiều phương án về ngoại hành tinh Tea Garden B này để có được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Nhiệm vụ tìm kiếm sẽ phải thực hiện càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho một sự sống mới nếu trái đất bị diệt vong. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn,